Xin chào các bạn đã đón xem video của Lê Đô Thị Vậy là con đường Trường Trinh Đại La một thời là nỗi ám ảnh của người dân thường xuyên phải lưu thông qua đây đã gần như hoàn thành Nỗi ám ảnh về một con đường chật trội và đầy bụi đã được thay thế bằng con đường rộng thành thang Với việc hoàn thành đường vành đai 2 trên cao đoạn ngã tư vọng Vĩnh Tùy Đường vành đai 2 trên cao đoạn ngã tư sở Vĩnh Tùy sẽ chính thức được bàn giao toàn tuyến cho thành phố Hà Nội trong tháng 12 năm 2022 này. Trong video ngày hôm nay,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 và dự kiến thông xe vào đầu năm 2023. Hiện công trình đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng công việc. Toàn tuyến đã được trải thảm nhựa, các hạng mục của hai nhánh lên xuống cơ bản đã hoàn thiện. Hệ thống vạch kẻ đường, biển báo giao thông, vạch chống ồn hiện đã được lắp đặt. Dự án đường vành đai 2 trên cao đang bước vào những giai đoạn cuối cùng. Sau khi công tác thi công hoàn thiện, đơn vị thẩm định sẽ tiến hành kiểm tra và thử tải toàn tuyến. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao đường cho thành phố Hà Nội trong tháng 12 tới, ngày thông xe do thành phố quyết định. Dự án đường vành đai 2 trên cao đoạn cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở có khối lượng công việc rất lớn và đặc thù thi công trên khu vực có mật độ giao thông cao. Quá trình thi công trong 4 năm qua cũng gặp nhiều khó khăn, như dịch Covid-19, giá vật liệu tăng mạnh. Tuy nhiên, đơn vị thi công cũng đã nỗ lực khắc phục khó khăn. Đến nay, dự án đã chuẩn bị cán đích an toàn, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, đi qua 4 quận của thủ đô. Dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy ngã tư sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao, và phần mở rộng dưới thấp. Đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5 km. Điểm đầu tiếp giáp với phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao ngã tư sở. Phần dưới thấp dài trên 3 km. Điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao ngã tư vọng. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2018, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 6 năm 2023. Đây là dự án do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư sở, gồm có cầu chính và cầu dẫn kết nối với các tuyến đường bên dưới, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, tường chắn, hệ thống biển báo. Đoạn tuyến trên cao toàn dự án bao gồm có các hạng mục cầu chính bề mặt 19m, cầu dẫn bề mặt 7m, và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại ba vị trí là cầu Vĩnh Tùy, ngã tư Vọng và ngã tư Sở. Nhà thầu thi công áp dụng công nghệ đổ bê tông tại chỗ trên dàn giáo di động MSS, đạt giáo di động chuyển phía trên dầm. Công nghệ hiện đại này lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Với công nghệ MSS, sau khi thi công xong một nhịp, toàn bộ hệ thống ván khuôn và đà giáo được di chuyển tới nhịp tiếp theo và bắt đầu công đoạn thi công như nhịp trước. Cứ như vậy, theo dọc cầu cho đến khi hoàn thiện kết cấu nhịp. Với công nghệ này, 40 mét chiều dài mặt cầu được hoàn thành chỉ trong vòng 20 ngày. Trong quá trình thi công vẫn tạo được tĩnh không phía dưới cầu cho hoạt động giao thông. Mặt khác, ít chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình và địa chất khu vực xây dựng. Phần đường phía dưới kéo dài từ Vĩnh Tùy, Chợ Mờ, Ngã Tử Vọng, dài 3,1 km, được mở rộng với mặt cắt 53,5 đến 63,5 m, quy mô 8 làn xe, trong đó 6 làn dành cho xe cơ giới và 2 làn xe dành cho xe thô sơ. Có giải phân cách rộng 4 m ở giữa và vỉa hè rộng 4 đến 6 m mỗi bên. dự án đường vành đai 2 khi hoàn thành, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, góp phần hoàn thiện quy hoạch giao thông của Hà Nội. Chúng ta vẫn biết, thời gian vừa qua, trục đường từ ngã tư sở đến lối lên cầu Vĩnh Tuy thường xuyên xảy ra ủng tắc giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo kỳ vọng, dự kiến sau khi dự án được thông xe, cảnh tượng này sẽ giảm thiểu. Tuy nhiên, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vẫn chưa xong, khiến dư luận lo ngại khi đường vành đai 2 trên cao thông xe sẽ hình thành nên nút thắt cổ chai tạo điểm ủn tắc mới. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là hợp phần thi công cuối cùng để hoàn thiện vành đai 2, giảm ủn tắc giao thông Hà Nội. Tuy nhiên, do đang có tiến độ hoàn thành khác nhau, nên dư luận lo ngại khi đường vành đai 2 trên cao thông xe, nhưng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chưa hoàn thành, sẽ tạo nên nút thắt cổ chai ủn tắc khổng lồ tại Hà Nội dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, xây thêm một cây cầu mới nằm sát cây cầu cũ, đang đổ trụ để thi công dầm vượt sông Hồng. Với đường và cầu dẫn phía Long Biên theo tiến độ đã đạt trên 90% khối lượng thi công, nhưng phần thi công trụ và dầm cầu vượt sông Chủ, sông Hồng mới đạt khoảng 30%. Theo tiến độ, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 giữa năm 2023 mới hợp lòng, thông xe vào dịp cuối năm 2023. Do vậy, người dân cũng lo ngại tiến độ đường và cầu không đồng bộ sẽ dẫn đến un tắc nghiêm trọng trên cầu Vĩnh Tuy như lâu nay. Theo chúng tôi quan sát, cứ vào giờ cao điểm chiều hướng trung tâm Hà Nội đi Long Biên, ùn tắc rất lớn. Nguyên nhân ùn tắc là do đường dưới Minh Khai và đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy